Người phụ nữ này suốt quá trình livestream đều đắp mặt nạ mà nói chuyện với fan, tưởng rằng bước tiếp theo cô sẽ giao bán mặt nạ thi. Cô lại kết thúc livestream, dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt bị bầm tím khiến người ta nhìn vô là thấy sợ. Mà người khiến cô bị như vậy chính là chồng cô. Chồng cô là một cha nam, anh ta sớm đã không còn tình cảm với cô, không những bạo lực gia đình mà anh ta còn muốn khiến cô thân bại danh liệt. Sau khi ly hôn thì không được lấy một xu nào, cho dù có thê thảm như vậy đi nữa, nhưng trong mắt người ngoài, Hera không những là một nữ streamer nổi tiếng mà sách cô viết còn bán rất chạy, có thể nói là sự nghiệp thành đạt. Vào hôm Hera tham gia buổi ký tặng sách, tài xế của cô sơ ý đụng vào chiếc xe ở phía trước. Trông có vẻ như trùng hợp nhưng thực ra là âm mưu của chồng cô, và kế hoạch của anh ta không chỉ đơn giản như thế. Để kịp đến nơi tổ chức buổi ký tặng sách, Hera đành phải mang giày cao gót đi bộ đến trạm tàu điện ngầm. Có một fan hâm mộ trẻ tuổi vừa nhìn đã nhận ra cô. Cô cũng lịch sự mà chào lại. Hera và người fan hâm mộ đó một trước một sau đi xuống thang cuốn. Nhưng lúc bước xuống, gót giày của cô bị kẹt vào khe của thang cuốn. Thấy Hera sắp bị té, fan hâm mộ kia vội kéo lấy tay cô và ôm cô vào lòng. Sau đó cậu ta chủ động dùng băng keo cá nhân, chỉnh lại giày cao gót cho Hera. Tuy rằng chỉ mới lần đầu gặp, nhưng hành vi chu đáo của cậu ta khiến Hera nảy sinh thiện cảm. Vốn tưởng rằng họ sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng không ngờ tại buổi họp báo anh chàng này lại xuất hiện. Khác với những fan hâm mộ khác cậu ta không phải đến xin chữ ký. Lúc sửa giày cao gót thì đã để ý đến vết thương ở chân của Hera, Đồng thời âm thầm ghi nhớ size giày của cô, lần này cậu ta đến là muốn tặng một đôi giày đế bằng thoải mái cho cô. Đôi giày màu trắng trông có vẻ rất bình thường, nhưng đối với một Hera bị bạo lực gia đình, đó là một sự an ủi rất lớn. Bên trong giày còn có miếng băng keo cá nhân, càng khiến lòng cô thấy ấm áp hơn. Thay đôi giày đế bằng, rời khỏi nơi tổ chức họp báo. Lúc Hera vẫn còn đang hồi tưởng lại sự ấm áp đã lâu không có này, thì phát hiện ở gần đó có một người đàn ông bị đánh nằm lăn ra đất, còn bị lấy mất ví tiền. Cô vừa nhìn là nhận ra người đàn ông đó, chính là người fan hâm mộ chu đáo đó. Để cảm ơn cậu ta đã tặng mình đôi giày, Hera chủ động mời cậu ta đi ăn. Hai người đi đến một quán thịt nướng gần đó. Sau khi uống vài ly rượu thì cậu ta bắt đầu kể khổ. Mẹ bị bệnh nặng, cậu ta một thân một mình kiếm sống ở cái thành phố lớn này, nhưng vẫn không đủ sức để chi trả phí chữa bệnh cao ngất ngưởng của mẹ, cho nên đã vay nặng lãi. Màn bị đánh vừa rồi chính là vì đòi nợ. Nghe thấy vậy Hera hơi đồng tình với cậu ta. Lúc định mở miệng an ủi thì cậu ta mời Hera cùng uống một ly. Sau khi uống xong ly rượu, thì Hera cảm thấy như trời đất rung chuyển. Lúc tỉnh lại cô đã nằm trên giường của khách sạn. Ở trong khách sạn, Hera vừa tỉnh dậy thì phát hiện trên người mình chỉ còn chiếc váy ngủ mỏng manh. Cô không nhớ rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng may mà quần áo được thay ra của mình đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Lúc rời khỏi khách sạn và chuẩn bị về nhà thì có một đám phóng viên chạy tới. Hera vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chạy trốn khỏi đám người về đến nhà mở iPad ra xem. Cô mới phát hiện mình đang là hot search của hôm nay. Cô thấy sốc vô cùng sau khi đọc xong bài viết đó. Vốn dĩ muốn lập tức giải thích, nhưng những tấm ảnh đó, như chứng minh những gì tin tức nói đều là sự thật. Đài truyền hình lúc trước tìm Hera ghi hình, cũng đã tuyên bố chấm dứt hoạt động với cô, cô không thể bình tĩnh được nữa, vội đi đến công ty. Quản lý đưa cho Hera xem một đoạn video, trong đoạn video cô và fan hâm mộ nam đó đứng ôm nhau trên hành lang của khách sạn. Mặc dù công ty đã cố gắng hết sức để đẩy hot search xuống, nhưng sự việc vẫn không dừng lại ở đó. Tiếp đó, đơn ly hôn của chồng cô cũng được gửi đến. Nhìn những điều khoản trên đó, Hera không nhịn được mà cảm thán. Hiệu suất của chồng mình cũng nhanh thật, xem ra tất cả mọi việc đều là cái bẫy mà anh ta cố tình răng ra. Sau vụ xì căng đan, Hera bị mất việc, do hủy hợp đồng mà tài sản bị đóng băng, nhất thời cuộc sống của cô từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Cô chỉ có thể trốn trong căn hộ cho thuê chật hẹp. Cô nằm trên giường, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Nhìn đôi giày cao gót dưới đất cô lại phát hiện ra manh mối. Đêm xảy ra vụ việc đó, rõ ràng cô đã thay đôi giày đế bằng màu trắng, nhưng cô gái có hành vi chủ động trong đoạn video, tuy quần áo giống nhau nhưng lại đi đôi giày cao gót màu đen. Lúc đó cô đã uống say, không thể lại đi thay giày cao gót được. Rõ ràng cô gái trong đoạn video vốn không phải là mình. Kế đó Hera đi tìm thám tử Tư Teon ngay trong đêm. Sau một ngày điều tra Teon phát hiện, người fan nam đó đi gặp một người, đó chính là luật sư giúp chồng cô xử lý vụ ly hôn. Sau khi nhận cái USB thì vội vàng rời khỏi, Teon cũng vội đuổi theo. Người phụ nữ thoa rượu lên quần áo của mình, sau đó uống một ngụm rượu lớn, Xúc miệng xong thì lại nhổ rượu vào lại trong bình. Cô giả vờ như đã uống say rồi đi vào thang máy, sau đó lại cố ý làm rơi điện thoại. Lúc cô giả vờ loạn trọng định nhặt lên, thì cố ý té ngã để lén lút bỏ máy định vị vào trong túi áo của người đàn ông. Kế tiếp cô thay trang phục của lao công, xác nhận định vị, rồi lại gắn máy quay lén trên chậu hoa đưa vào trong phòng. Quả nhiên, không bao lâu sau, chồng cũ của Hera bước ra từ trong căn phòng. Những gì mà Hera gặp phải, quả nhiên đều là âm mưu do tên chồng tạo ra để hại Hera. Trong lúc Theon đang dương dương tự đắc, trong phòng lại có một người phụ nữ đi ra, xem ra chồng của Hera còn có chuyện gì đó nữa. Sau khi có được nhiều tin tức như vậy, Theon đến tìm Hera và đề xuất yêu cầu tăng thu lao. Vì báo thù, Hera đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đêm hôm đó, cô trực tiếp triển khai phản kích, cô phát trực tiếp hành vi quấy rối của chồng mình. Điều này đã gây chấn động, dư luận cũng bắt đầu đổi hướng. Sau khi người chồng biết được tin thì lập tức tới tìm Hera. Không chút lưu tình mà tát cho cô một bạt tai, nhưng lần này Hera lập tức phản kích lại, Tôi đã cảnh cáo anh thử đụng chúng tôi một lần nữa xem, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Sau đó cô tắt cho chồng mình một bạt tai. Người chồng bị mất hết danh dự, còn vị fan nam kỳ lạ đó cũng không thể buông tha. Vẫn là Teon ra tay. Tại quán bar cô dựa vào điệu nhảy nóng bỏng của mình, chủ động làm quen với người đàn ông đó. Đối phương quả nhiên rất nhanh đã cắn câu. Người đàn ông sau khi uống say bị quẳng vào trong bồn tắm. Teon dùng lời lẽ uy hiếp và dùng kìm điện mở công suất cực đại. Tên đó sợ quá, lập tức đích thân thừa nhận mưu đồ của chồng Hera. Sau khi ghi âm lại thì Hera xuất hiện, Mở vòi sen xong thì hai người rời khỏi, người chồng và đồng bọn đều nhận được trừng phạt thích đáng. Cuộc chiến này họ đã giành được thắng lợi lớn. Bộ phim báo thù này tình tiết ngắn gọn xúc tích, mới tập 2 thì nữ chính đã hoàn thành việc phản kích. Đúng là tin mừng đối với những khán giả nào có tính nóng vội. Tiếp tục đón xem các bộ phim đặc sắc tiếp theo nhé.